À, và hiện tại thì à, công ty Factor Việt Nam đang chuẩn bị à, chuyển hai dàn máy 08 m cao cấp Megatech về với miền Trung và miền Tây. Đó là hai dàn máy đang được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng và tin dùng. À, bao gồm mà hai con máy cắt hai đầu 08m cao cấp Megatech, à, một ừ, những con máy phai đồ đố thay dao nhanh, máy ép góc, máy đục dập và máy nén khí thì đây là uh, xe cẩu của công ty Factor Việt Nam thì bên em sẽ có những cái uh, đội ngũ uh, xe riêng biệt để vận chuyển hàng hóa cho anh em ở những uh, tỉnh thành uh, gần cũng như là những uh, tỉnh thành xa uh, và đảm bảo uh, hàng hóa đến uh, xưởng của anh em sẽ là hàng hóa uh, chất lượng cũng như là đúng với uh, những cái uh, mong đợi của quý anh em khách hàng và quý anh chị em khách hàng nào đã đến kho của công ty Factor Việt Nam thì có thể thấy công ty Factor Việt Nam hiện tại đang sở hữu cho mình hai tổng kho lớn nhất khu vực miền Bắc và miền Nam à, với số lượng sản phẩm mà đổi mới, cải tiến không ngừng à, và chất lượng sản phẩm thì luôn được à, nâng cao để phục vụ cho nhu cầu công việc của quý anh em khách hàng. Và đây là các sản phẩm máy uống vòm nè anh em ạ à. Máy uống vòm này Điều khiển bằng hệ thống CNC Và các dòng sản phẩm cao cấp Factor à, như là máy ờ, cắt hai đầu ờ, factor 99, factor 450 hoặc factor 500 CNC à, và những ờ, ngày sắp tới thì công ty Factor cũng sẽ chuyển những cái chuyến hàng này về ở các tỉnh khác nhau thì công ty Factor sẽ đảm bảo cho anh em về việc đó là anh em nào khi mua máy mà chúng ta cần xem ngày xem giờ thì công ty Factor Việt Nam sẽ đảm bảo cho anh em à, đúng ngày đẹp giờ đẹp để công việc của mình có thể là phát triển hơn à, cũng như là theo cái dự định của mình và đây chúng ta sẽ ờ, xem trực tiếp quá trình ờ, cẩu hàng tại công ty Factor Việt Nam thì cẩu hàng thì ờ, nó cũng rất là quan trọng anh em ạ à, để đảm bảo cho hàng hóa của mình khi cẩu lên thì nó ít bị xước xác cũng như là nó không va vào những cái vật những khi mà anh em cẩu ấy thì nó không có bị ờ, va vào tay nắm hoặc là những cái bích tông thì nó sẽ không có ừ, gây ảnh hưởng đến sản phẩm sẽ không có bị gãy bích tông và khi anh em chúng ta không biết thì chúng ta hay móc vào, vào những cái dây xích hoặc là để nó cấn vào những cái hệ thống ờ, nắp chụp thì như thế thì nó sẽ rất là dễ bị hỏng và xuất phát sản phẩm đây là khi anh em mà ờ, cậu máy thì chúng ta sẽ luồn hai dây qua qua thân máy đảm bảo là giữ cố định máy và khi mà chúng ta kéo máy lên thì đảm bảo cho máy được giữ thăng bằng ở cả đầu trước và đầu sau tránh tình trạng bị nặng một đầu thì nó sẽ dễ bị trượt làm rơi sản phẩm xuống và khi chúng ta đã chọn được vị trí của dây và giữ cho máy cố định thì chúng ta chỉ việc đó là kéo cậu máy lên cao thôi à, và anh em nhớ chú ý là khi mà máy lên ấy thì cái, cái chân của máy chúng ta sẽ bằng sát vào ờ, để cho nó giữ cố định để khi xe di chuyển có bị rung lắc thì nó sẽ không có bị tình trạng nó bị trượt ra bên ngoài làm hỏng chân của máy đây là cách anh em cậu máy phai ạ à. máy phai thì cậu cũng đơn giản thôi nhưng anh em phải canh đúng trọng tâm thì khi cậu thì à, máy nó mới cân bằng được ạ à. đây là máy ép góc và cách cẩu máy ép góc anh em ạ à. chúng ta cẩu những cái con máy nhỏ thì rất là đơn giản thôi nên chúng ta phải móc đúng nơi để cẩu để sản phẩm của chúng ta nó không có bị hư hao ở à, và đây là sơ qua về cách cẩu các sản phẩm của à, công ty Factor thì máy đột dập cẩu thì cũng đơn giản thôi anh em ạ à.